thuộc bạch hổ. Vai ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, sơn đầu hỏa, ngày giáp tuất, tức can khắc chi, nghĩa là mộc khắc với thổ và ngày hôm nay là ngày cát. Vai nạp âm, sơn đầu hỏa, kỵ tuổi, mậu thìn, canh thìn, ngày thuộc hành hỏa, khắc với hành kim, đặc biệt là tuổi nhâm thân, giáp ngọ thuộc hành kim, không sợ hỏa. Ngày tuất lục hợp với mão, tam hợp với dần và ngọ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 đầu tư thiếu hiệu quả có thể khiến tiền bạc trong túi tiêu tan nhanh chóng. Cũng bởi con giáp này đã tin tưởng mù quáng vào những điều không có thực nên bị lợi dụng, lừa đảo lúc nào chẳng hay. Trên đời này chẳng ai cho không ai điều gì cả, mọi thứ đều có giá của nó. Vì thế nếu bạn không tỉnh táo thì sẽ trở thành miếng mồi ngon cho những kẻ muốn lừa gạt tiền bạc của người khác. Hãy biết trân quý đồng tiền mình làm ra, đừng để cái lợi trước mắt che mở tầm nhìn. Ngũ hành xung khắc gây nên những nỗi bế tắc trong mối quan hệ tình cảm của tuổi này sự bất an trong người ngày càng lớn hơn khi thấy tình yêu dần đi xa mình. Hợp rồi tan, tan rồi hợp, đã biết bao nhiêu lần như vậy, con giáp này thực sự cảm thấy khó khăn trong việc giữ chân người mình yêu. Câu quyết cho các tuổi Tý. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, đường tài lộc bấp bênh do đầu tư thiếu hiệu quả. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, có thể bị lợi dụng, lừa đảo khiến tiền bạc tiêu tan. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa,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 đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp được thật nhiều may mắn. Từ vi thứ 6, ngày 17 tháng 3 năm 2023 của tuổi Sửu. Bước sang ngày thứ 6 này, xem tử vi cho thấy người tuổi Sửu được chính quan nâng đỡ, nên ngày này có thể thuận lợi vượt qua khó khăn thử thách, chứng minh tài năng của mình. Mặc dù còn khá nhiều chướng ngại vật giữa đường, nhưng bạn vẫn kiên trì với mục tiêu đã chọn, tinh thần trách nhiệm cao cũng hỗ trợ khá nhiều. Hôm nay, con giáp tuổi Sửu cũng trở nên bình tĩnh và quyết đoán hơn. Bạn biết được những nguy cơ có thể xảy ra cộng thêm khả năng nhìn xa trông rộng, đoán biết được cơ hội trước mắt và tránh khỏi những cái bẫy đang rình rập. Nhờ sự tinh tế, nhanh nhạy đó bản mệnh có thể dễ dàng đi tới sự thành công. Thổ khí vượng dễ ảnh hưởng tới sức khỏe nên con giáp này dẫn tới cơ thể suy nhược nghiêm trọng. Quan trọng nhất là phải có chế độ ăn uống, sinh hoạt hợp lý, tránh để cơ thể kiệt sức dẫn đến sức đề kháng giảm sút, câu quyết cho các tuổi Sửu. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, thuận lợi vượt qua khó khăn thử thách. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, kiên trì với mục tiêu nhờ tinh thần trách nhiệm. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, trở nên bình tĩnh và quyết đoán hơn. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, đi tới thành công nhờ sự nhanh nhạy. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, cơ thể có dấu hiệu suy nhược nghiêm trọng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 Vâng, quý cô bác, anh chị kính mến. Trên đây là tử vi của tuổi Sửu trong ngày 17 tháng 3 năm 2023. Cảm ơn quý cô bác, anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Kính chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp được thật nhiều may mắn. Tử vi thứ 6, ngày 17 tháng 3 năm 2023 của tuổi dần. Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp chỉ ra rằng, nhờ có cục diện ngủ hành tam hợp, dần ngọ tuất nâng đỡ, lại thêm sự hỗ trợ của các tinh, nên người tuổi dần có đường công danh sự nghiệp phát triển cực nhanh. Điềm báo thăng tiến rất gần, quan trọng là bạn có nhanh tay và vững tâm vượt qua thử thách để giành lấy vị trí xứng đáng với mình hay không. Thực thần soi bóng, còn báo tin vui về tài chính cho những chú hổ trong ngày thứ sáu này. Chẳng những là người làm công ăn lương mà cả người làm kinh doanh cũng có điểm báo phát tài, tiền bạc ào ào đổ về như nước, không cần phải lo lắng quá nhiều. Mộc thổ xung khắc nên người tuổi dần lại không gặp nhiều may mắn trên đường tình duyên. Người độc thân muốn thoát khỏi kiếp cô đơn, nhưng nâng lên đặt xuống vẫn không tìm được ai phù hợp với mình. Bạn nên cố mở lòng mình hơn và hạ thấp tiêu chuẩn mà mình đã đặt ra. Câu quyết cho các tuổi dần. Tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy, đường công danh sự nghiệp phát triển cực nhanh. Tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa,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 Cảm ơn quý cô bác, anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Kính chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp được thật nhiều may mắn. Tử vi thứ 6, ngày 17 tháng 3 năm 2023 của tuổi Mão. Xem tử vi ngày mới cho thấy, được lục hợp che chở, vận quý nhân trong ngày của tuổi Mão khá vượng, Cát Tinh mang đến cho con giáp này những tin vui về cơ hội thăng tiến phía trước. Nếu bản mệnh có thể kiên tâm bền trí mà vượt qua được những trở ngại hiện tại thì tương lai sẽ có nhiều điều đáng chờ đợi. Hôm nay cũng là thời điểm tài lộc vượng phát, nếu người tuổi mão muốn tăng thêm thu nhập thì đừng bỏ lỡ cơ hội này. Bản mệnh có cơ hội để kiếm tiền, tuy nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa với việc bạn sẽ không được rảnh rang như trước nữa đâu. Hãy chuẩn bị cho một giai đoạn bận rộn hơn nhé. Con giáp này gặp nhiều thuận lợi cho đường công danh, sự nghiệp, nhưng vô tình lại khiến cho đường tình duyên chắc trở. Có vẻ bạn đang dành nhiều thời gian cho công việc mà bỏ bê, thiếu quan tâm đến người mình yêu, khiến cho tình cảm có phần nguội lạnh. Câu quyết cho các tuổi mão Tử vi tuổi ất mão, thuộc mệnh thủy, có những tin vui về cơ hội thăng tiến phía trước. Tử vi tuổi đinh mão, thuộc mệnh hỏa, nên bền trí vượt qua những trở ngại hiện tại. Tử vi tuổi kỷ mão, thuộc mệnh thổ, có cơ hội tăng thêm thu nhập,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 hạnh phúc, bình an và gặp được thật nhiều may mắn. Tử vi thứ 6, ngày 17 tháng 3 năm 2023 của tuổi Thìn. Bước sang ngày thứ 6 này, cục diện ngũ hành tứ hình xung, Thìn tuất sửa mùi gây cản trở, có thể là nguyên nhân gây ra những rắc rối trong công việc của người tuổi Thìn. Con giáp này cũng phải trải qua không ít khó khăn thử thách khi kẻ tiểu nhân không ngừng gây chuyện thị phi, sự cố liên miên khiến bản mệnh phải trải qua bao phen sóng gió nhưng vẫn chưa thể khắc phục hoàn toàn vấn đề. Càng những lúc như này, càng đòi hỏi bạn phải quyết tâm cao độ, thay vì chỉ nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Nếu bạn không tập trung hơn để làm việc hiệu quả thì rất có thể khó khăn trồng chất khó khăn. Đừng quên cấp trên chỉ đánh giá vào kết quả cuối cùng chứ không quan tâm bạn có cống hiến nhiều đến thế nào. Ngày có thổ vượng cũng khiến bạn gặp phải những tin xấu về sức khỏe. Bạn nên chăm chỉ rèn luyện sức khỏe, tập thể dục thể thao đều đặn để cơ thể khỏe mạnh. Đừng vì lời nhắc mà bỏ bê cơ hội chăm sóc sức khỏe khi còn có thể. Câu quyết cho các tuổi thìn Tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa, đối mặt với nhiều rắc rối trong công việc. Tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ, phải trải qua không ít thử thách do tiểu nhân gây ra. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc, cần quyết tâm cao độ, chớ nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kinh,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 từ 23 giờ đến 1 giờ. Màu sắc cắt tường, cam, nâu. Quý nhân phù trợ, dần, mão, thân. Vâng, quý cô bác, anh chị kính mến. Trên đây là tử vi của tuổi thìn trong ngày 17 tháng 3 năm 2023. Cảm ơn quý cô bác, anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Kính chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp được thật nhiều may mắn. Tử vi thứ 6, ngày 17 tháng 3 năm 2023 của tuổi Tỵ. Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy thiên quan giáng mệnh khiến cho người tuổi Tỵ phải chịu không ít tổn thất trong ngày này. Lưu ý trong các mối quan hệ xã giao với những người bề trên, cấp trên hay lãnh đạo của mình, cần phải có sự khéo léo, nhẹ nhàng và kiên định. Sự nóng vội sẽ chỉ khiến cho mọi mong đợi của bạn đối mặt với những nguy cơ tiềm ẩn mà thôi hãy luôn suy xét mọi việc một cách thật cẩn thận và biết cách tận dụng thời điểm một cách hợp lý nhất nhé. Dù vướng phải không ít trở ngại trong công việc, nhưng may mắn là bản mệnh luôn có người ở bên để giúp đỡ và chia sẻ khó khăn. Ngũ hành hỏa sinh thổ cho thấy nhân duyên giữa bạn và người ấy đang trở nên tốt đẹp hơn mỗi ngày. Cả hai có thể nâng cấp mối quan hệ của mình lên những nấc thang mới hơn. Câu quyết cho các tuổi tỵ. Tử vi tuổi Ất tỵ thuộc mệnh hỏa, suy xét kỹ càng, hành động cẩn trọng,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 anh chị kính mến, trên đây là tử vi của tuổi Tỵ trong ngày 17 tháng 3 năm 2023. Cảm ơn quý cô bác, anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Kính chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp được thật nhiều may mắn. Tử vi thứ 6, ngày 17 tháng 3 năm 2023 của tuổi ngọ. Dưới tác động của cục diện ngủ hành tam hợp dân ngọ tuất trợ mệnh, người tuổi ngọ đón cát khí khá vượng, gặp được nhiều chuyện như ý. Con giáp này sẽ nhận được những cơ hội để thể hiện năng lực của mình, song bạn cần chuẩn bị tinh thần cố gắng hết sức mình, đừng làm việc hời hợt, nếu không bạn sẽ không có cơ hội lần hai đâu. Chuyện kinh doanh trong ngày này cực kỳ thuận lợi, hàng hóa bán chạy như tôm tươi, lợi nhuận tăng cao. Bạn có thể tận dụng vận may hôm nay để mở rộng quy mô hơn nữa, tìm kiếm nhiều hướng phát triển về lâu dài để nguồn tiền thu về không ngừng tăng tiến. Trong ngày cũng có ngũ hành tương sinh, càng khiến cho chuyện tình cảm của tuổi này thêm phần ngọt ngào, lãng mạn. Dù bận rộn nhưng tuổi ngọ vẫn cảm thấy tràn đầy năng lượng bởi bạn luôn có người ấy ủng hộ phía sau lưng. Tình yêu của người ấy chính là động lực để bạn làm việc tốt hơn. Câu quyết cho các tuổi ngọ. Tử vi tuổi giáp ngọ, thuộc mệnh kim, đón cát khí vượng, gặp nhiều chuyện như ý. Tử vi tuổi bính ngọ,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 Cảm ơn quý cô bác, anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Kính chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp được thật nhiều may mắn. Tử vi thứ 6, ngày 17 tháng 3 năm 2023 của tuổi mùi. Vận trình ngày mới chỉ rõ, phá thái tuế án ngữ có thể gây nên không ít sóng gió cho vận trình thứ 6 này của người tuổi mùi. Lời khuyên dành cho bản mệnh là cần thận trọng đề phòng những kẻ tiểu nhân gây hại trên đường tài lộc. Bạn vốn là người thân thiện cởi mở nhưng lại dễ tin người, có thể trở thành đối tượng của những kẻ muốn lừa lọc. Ngoài ra, con giáp này cũng nên có kế hoạch chi tiêu khoa học, không nên chạy theo xu hướng, sở thích mà tiêu tiền vào những nơi không cần thiết. Có thể hiện tại bạn chưa gặp khó khăn gì, nhưng cũng nên có khoản dự phòng cho những khi túng thiếu sau này. Trong ngày cũng gặp ngũ hành thổ vượng, tuổi mùi có thể gặp rắc rối liên quan tới sức khỏe và đó là nguyên nhân gây gián đoạn những kế hoạch của con giáp này. Nếu bản mệnh biết cách cân bằng sớm, thay đổi lối sống lành mạnh hơn thì không có gì đáng phải lo lắng cả. Câu quyết cho các tuổi mùi Tử vi tuổi ất mùi, thuộc mệnh kim, vận trình gặp nhiều sóng gió do dễ tin người. Tử vi tuổi đinh mùi, thuộc mệnh thủy, đề phòng những kẻ tiểu nhân gây hại về tài lộc. Tử vi tuổi kỷ mùi, thuộc mệnh hỏa,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 đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp được thật nhiều may mắn. Tử vi thứ 6, ngày 17 tháng 3 năm 2023 của tuổi thân. Bước sang ngày mới, xem tử vi cho thấy tam hội xuất hiện sẽ tương trợ cho người tuổi thân trên nhiều lĩnh vực trong ngày hôm nay. Bản mệnh lanh lẹ tìm thấy được thời cơ để tự đẩy mình lên, khiến mình trở nên nổi bật giữa đông đảo những người có năng lực tương đương. Ngày này, cũng không thể không nhắc đến sự giúp đỡ của quý nhân rất đúng lúc. Tuổi thân có thể sẽ được quý nhân chỉ lối dẫn đường cho tìm thấy hướng đi thuận lợi dễ dàng hơn, tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức cho mình. Bạn cứ thế tiến băng băng về phía trước là điều dễ hiểu. Thổ sinh kim mang tới cho tuổi này nhiều cơ hội cải thiện đường tình duyên của mình. Người độc thân thì có thể sẽ có được cơ duyên gặp gỡ, phát triển tình cảm trong tình huống vô cùng bất ngờ mà đến chính bạn cũng không hề tưởng tượng được. Câu quyết cho các tuổi thân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 anh chị kính mến. Trên đây là tử vi của tuổi thân trong ngày 17 tháng 3 năm 2023. Cảm ơn quý cô bác, anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Kính chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp được thật nhiều may mắn. Tử vi thứ 6, ngày 17 tháng 3 năm 2023 của tuổi Dậu. Ngày gặp cục diện ngủ hành tương hại tác động, nên công việc của người tuổi dậu không được thuận lợi cho lắm. Bản mệnh làm việc kém tập trung do để đầu óc ở nơi khác nên không thể dành hết tâm sức vào công việc mình đang làm. Điều này khiến sai sót có thể xảy ra và cấp trên không hài lòng về bạn. Hôm nay, con đường tài lộc của bản mệnh cũng chẳng khả quan hơn là mấy, tiền bạc tiêu tốn bao nhiêu mà không giải quyết được vấn đề triệt để. Trong những tình huống như vậy, bạn càng nên giữ bình tĩnh, đừng hành động liều lĩnh, bốc đồng mà gây ra hậu quả khó lòng cứu vãn được, kết cục là mất tiền mất của bù lại ngũ hành thổ sinh kim mang đến nhân duyên hài hòa cho người tuổi dậu nếu còn độc thân rất có thể bạn sẽ lọt vào mắt xanh của người nào đó bạn có sức hút riêng nên hãy cứ tự tin thể hiện bản thân tuy nhiên mối quan hệ này có tiếp tục phát triển hay không thì chính bạn mới là người quyết định câu quyết cho các tuổi dậu tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy làm việc kém tập trung không dành hết tâm sức tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa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 anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Kính chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp được thật nhiều may mắn. Tử vi thứ 6, ngày 17 tháng 3 năm 2023 của tuổi Tuất. Trong ngày có thiên quan đeo bám, vận tiểu nhân của người tuổi Tuất khá vượng, làm ảnh hưởng nhiều đến tinh thần làm việc của con giáp này. Bản mệnh khó tránh khỏi việc bị kẻ xấu dèm pha,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 đỏ, ghi. Quý nhân phù trợ, dần, ngọ, dậu. Vâng, quý cô bác, anh chị kính mến. Trên đây là tử vi của tuổi Tuất trong ngày 17 tháng 3 năm 2023. Cảm ơn quý cô bác, anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Kính chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp được thật nhiều may mắn. Tử vi thứ 6, ngày 17 tháng 3 năm 2023 của tuổi hợi. Vận trình ngày mới cho thấy, người tuổi hợi có thể phải chịu nhiều thiệt thòi do chính sự bất cẩn của mình gây ra khi trong ngày gặp tỷ kiên giáng mệnh. Công việc đang tiến triển suôn sẻ thì bỗng gặp sự cố, một mình bản mệnh lại khó lòng mà xoay sở ổn thỏa được. Mọi thứ rối beng lên, bạn lại không nhận được sự giúp đỡ từ người khác mà phải tự mình loay hoay giải quyết. Con giáp này nên rèn luyện tính cẩn thận và chu đáo hơn cho mình, để đề phòng những tình huống như này xảy ra. Bạn không nhất thiết phải quá cầu toàn nhưng cũng đừng coi nhẹ tiểu tiết, bởi nếu không sẽ rất dễ rơi vào tình huống thiệt thân mà chẳng biết kêu ai. Ngũ hành thủy thổ tương khắc, nên chuyện tình cảm của tuổi hợi cũng chẳng khá hơn là mấy. Bạn những tưởng mình đã tiến rất gần đến với hạnh phúc, nhưng cuối cùng chợt nhận ra mọi chuyện chỉ là ảo tưởng của riêng mình. Câu quyết cho các tuổi hợi Tử vi tuổi ất hợi, thuộc mệnh hỏa, chịu nhiều thiệt thòi do chính sự bất cẩn của mình,